cân bốn thằng là chuyện nhỏ. Hãy để con trai bà bán bánh bánh bánh mì Lo lo lo cho em Đừng lo lo lo lo gì Ngoài lo lo lo lo về Để con trai bà bán bánh bánh bánh mì Lo lo lo cho em Đừng lo lo lo lo gì Ngoài lo lo lo lo về Em nói là em thấy thương vì cái tình anh hiền Nghe tim anh trống vắng nên em muốn khiến anh tình Giờ mới chăm sang tài chính với toàn tính làm ăn Đồ sáng anh là con nhà lính Tính nhà văn trước anh có nhiều người mến em Nhưng em chưa từng mến họ Ngày cũ em toàn là mấy con bà chủ này ông xếp nọ một sếp nhưng mà là sếp bánh mì để bán hàng mỗi buổi sáng sau cái quay bên bếp nhỏ những